Dạ, em xin chào anh ờ, Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể ờ, các bạn Em tên là Trần Xuân Bích, hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định Làm nghề gì? Dạ, em làm bên đèn LED Đèn LED? Dạ Là bóng đèn á Dạ, làm mấy các, các cái màn hình LED ờ, À, màn hình LED đó hả? Dạ. Rồi, bạn làm ở đâu? Dạ, em làm ở Tân Bình Rồi, mời bạn nữ giới thiệu à, Em tên là Nguyễn Thị Lắm Em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ à. Bình Định luôn? Dạ Ồ, hiện nay bạn là dạ hiện tại thì em à, làm kế toán quận năm đó chị mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi dạ em chưa có mối tình nào sao vậy tại vì à, một phần là cái môi trường làm việc của em á đa số toàn là nữ không mà chị lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam nói chung nó cũng hạn chế Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không cuối tuần em đi cà phê với bạn cà phê trong quán cà phê con, trai thiếu gì mà tụi em con gái toàn rủ nhau đi không à ờ thì mình đi với con gái để cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải địa qua địa lại kiếm chứ <laughs> được rồi bây giờ mà bây giờ muốn muốn có bạn trai lắm chưa à, muốn lấy chồng chưa à, dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị trẻ mà cần gì đâu từ từ bình tĩnh chưa có mối tình nào bên đây cười mỉm chi liền nghe nó chưa mối tình là phải phải lắm có mối tình nào chưa dạ em thì chính thức được một mối tình còn rau ria thì cũng được rau ria là sao nó rơi rụng á chị rau ria thì quá trời hả mà cái cái mối tình chính dạ không là... cũng cũng hai ba mối tình gì đó thôi à chia tay lâu chưa dạ được 3 à, năm rồi thôi bây giờ mình nói đi mình tìm người yêu thế nào làm vô luôn đi em à, không quan trọng về cái cái ngoại hình cho lắm ừ. nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì cũng phải có một cái đó thì có cảm tình có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu ừ, không cần cao quá ừ. mà cũng đừng có nên lùn quá dạ có ờ, con nghề nghiệp bạn gái bên kia bạn đi tìm ờ, người yêu của mình như thế nào À, dạ em ờ, yêu cầu mỗi bạn nam là có mình có tính lập trường mình có tính cầu tiến rồi lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi em lại... cao mét mấy dạ em có mét năm năm lăm rồi anh ơi rồi khỏe dạ, dạ đủ đủ năm sáu đủ đủ gì <laughs> chứ rồi gì nữa à, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí rồi bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm <laughs> mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào dạ ưu điểm của em thì uh, vui vẻ hòa đồng nhiệt tình bên cạnh đó thì uh, về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá là dễ bị bắt nạt á chị lại uh, em dễ tính người rồi xỉn vô thì em nói nhiều xíu xỉn vô hả dễ tin người mà còn xỉn nữa dạ. hay xỉn lắm hả dạ không tin lâu lâu mà chị lâu lâu mình vui bạn bè á uống mình... nhiều mà xỉn dạ uống các lon à mấy một lon uống một lon mà xỉn dạ bạn có thấy mạnh tới yếu gì không em nói điểm điểm yếu trước đi rồi. tại điểm yếu nó nhiều dễ nói rồi à, <laughs> em thì à, em dễ tin người giống bên kia dạ hai người tự tin nhau hai luôn nữa là em à, khi mà đi chơi với bạn bè á ừ. thì mình hay à, ít khi mà mà mà dừng giữa chừng á hay bị bạn bè nó rủ rê đó thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tao về Ừ. Ờ, ở nhà nghĩ là dễ nhưng ra ngoài là bạn bè nó rủ rê là không đi có thể sáng luôn. lại được nói chung là dễ dụ dạ. điểm mạnh là gì nói chung là em biết chơi thể thao chơi thể thao dạ. hèn chi tướng mỹ quá chơi môn gì chơi môn gì bạn em chơi đá banh vậy bao lâu đá một lần À, tuần thì khoảng đá khoảng ba bốn trận Trời tuần mà đá ba bốn trận là dữ lắm rồi nha đá 3, Khỏe lắm à 4 trận không trận ba bốn phút á <laughs> Giỡn hoài Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em ờ, không thích ở bạn trai điểm là um, gia trưởng với lại ờ, đàn ông mà cái tính đàn bà quá em cũng không thích không đá banh không không đến nổi đâu Còn tính đàn bà lạ lắm nha đàn ông tính đàn bà lạ lắm á trời trời ơi trời gì đá banh từng bóng trận đó hả trời trận ba bốn phút thiệt luôn hả đậu trận phải ờ, tiên rưỡi á chị chạy em, nổi hả em tiền đạo chủ lực mà tiền đạo chủ lực dạ. lừa dài thử dài dài dùng banh cho tôi coi coi ông lừa lừa dạ. dài dài cái tôi coi không coi. có banh sao lừa chị ông tưởng tượng có trái banh đó trước mặt ông lừa lừa cái chân Kỳ móc móc móc coi giờ sao muốn vợ không dạ muốn nhanh lừa sao chị thì đó thí dụ tưởng tượng như trái banh trước nè ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh <laughs> rồi xuân bích dẫn bóng đang tiến tới dẫn qua một đối thủ hai đối thủ sàn qua sàn à, lại đi. dạ rồi rồi đó chị cái gì có chút xíu vậy sao giành được banh dạ, dạ giải như kỹ thuật nó nó rồi. nó, điêu luyện mà chị rồi một trận nó đá ba lúc rồi. mà ngoài ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không à rồi ngồi xuống đi được rồi vậy hiểu rồi đó em biết hát hát gì em hát bolero là mạnh đó phải không chắc không bình thường rồi chứ không có mạnh lắm ờ, làm thử khúc coi em chỉ hát bài à, không bao giờ quên em rồi tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem ép trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên em được cái này mới thấy mạnh nè nó banh quân quá à Ờ, bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không dạ em không thích uh, người phụ nữ ờ, hay giận hờn sơn móng tay móng chân là sơn mắt mới vậy đó chị tượng sơn đó Ủa? tại vì em là xuất xuất phát ở, ở quê nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc hiền lành hay là anh mặc mộc mạc giản dị như quê á hay tin người nữa phải không dạ. rồi, đi tập đi, Rồi. điểm mạnh hát bolero à. điểm nhẹ đá bóng trời ơi chào cười tươi quá chào em dạ. nãy giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không hay quá anh ơi hay, hay không hay ngọt quá. ngào ha hay quá luôn. dạ. em tưởng tượng con người kiểu anh sao em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều ừ. với lại ờ, tướng tá thì cũng vạm vỡ ừ, vạm vỡ lắm tướng vạm vỡ lắm này em đoán đúng đó nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào một cái hình mẫu mà giống ai đó có thể không? tưởng tượng à, không? dạ hình mẫu của em thì uh, giống như anh đang trường được rồi chị anh <laughs> sao trốn đi bỏ anh luôn vậy hình mẫu của em giống đang trường vậy chị kêu mình chị chạy qua đây luôn đang trường hả mày <laughs> em nhúc đang nằm quá anh mày đang nằm mà <laughs> thiệt hả rồi thôi vậy được rồi đó hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không có uh, chị gái em À, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em luôn Dạ em chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường dạ, chào, chào chị. quý vị khán giả có mặt ở trường quay Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái ờ, tìm được ý trung nhân của mình Dạ, dạ. À, Chị <laughs> thấy à... anh tiền tiền đạo bên bờ anh sao? Dạ em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương chắc là lắm ơi em ờ, bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha <laughs> rồi vậy là chị này khoái đá banh tiền đạo chủ lực bích bạn có đi với ai không dạ em đi với chị con bác ruột chị thành chị con bác ruột dạ alo em chào chị à, cát tường em chào chị anh nguyễn anh quyền linh bây giờ hai người chào tôi chị rồi nha coi là giới tính thôi sao <laughs> à, em thấy à, chị gái bên đây cũng dễ thương bạn bên kia có cái tật xấu gì không có Nói nhiều Ủa vậy hả? Ừ. Chết Nãy giờ nói đâu có nhiều lắm đâu ta Khiêm tốn À, ừ, có có, có cái gì nữa không nói nói luôn như là chị em phụ nữ không được cái có cái cái dễ thương cũng hiền lành lắm rồi thôi vậy là được rồi đó tốt hết á chỉ có cái tội nói nhiều thôi rồi kéo màn lên người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tiến về phía trước Trời. chào anh ạ à. có anh có món quà tặng nha dạ em cảm ơn ạ Hoàng Hoàng Hoàng đứng đứng đứng đứng đứng Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt Phạm vỡ không em? <laughs> đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng coi sao mắc cỡ gì đâu kệ Anh đừng có chỉ nhục em nữa <laughs> Tướng em cũng đâu có gì đâu nhục Không có gì hết để con người bạn gái cảm nhận rồi đó Sao? Nói chung là ngồi cái trí tưởng tượng của em Tại hồi nãy em có nghe là anh này mê đá bóng á ừ. Em cứ tưởng là cao và vạm vỡ lắm kìa Messi hay này mê đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh à? Đúng rồi, đâu có sao đâu Nhỏ vậy luôn lách mới dễ Cảm nhận dễ thương không? dạ cũng dễ thương ạ nụ cười dễ thương đâu nhìn nụ cười bình định coi <laughs> nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á dạ. <laughs> đó chưa dễ thương chưa đặc sản bình định á thôi được rồi cảm nhận về bạn nữ như thế nào à, thì à, cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định à, thứ hai nữa là có điều kiến điều kiến nhiều người điều kiến nhìn nó rất là dễ thương em đeo kiến dễ thương mà không là sao thích đeo kiến hay không thích đeo kiến em thích đeo kiến à, hên quá nãy hên quá chị ơi à, hên quá nãy giờ không có đeo kiến nên ghi hình cho đẹp mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó <laughs> anh còn gì muốn hỏi em không? ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tiền thường tôi thấy con gái hỏi câu này không bữa nay tôi thấy ông này hỏi <laughs> trả lời đi em trả lời em thiệt bụng là, nha em nghĩ là con gái mới giữ tiền là tốt hơn ạ chính xác anh cũng vậy đó à. anh hỏi thách đố người ta hả anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì trời ơi đàn gái tôi mạnh mẽ lắm à. mà mà anh à... đi hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ rồi Thôi. bây giờ một câu tỏ tình với nhau thật là lãng mạn nào trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em thì đó là một cái duyên nếu mà có cơ hội thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn biết đâu sau đó ờ, biết đâu trong cái cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao dạ rồi vậy được rồi nào chúng ta có sẽ ba tiếng đếm các bạn quyết định suy nghĩ thật kỹ lắng nghe cảm xúc của mình trái tim của mình một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim nha